dù là còn cách có xa hay gần núi cao biển lớn sóng giàu thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không